thưa quý nhà đầu tư đến hẹn lại lên à, chiều thứ hai hàng tuần lúc 3 giờ à, chương trình live stream của các chuyên gia của VNREX. Đây à, là chương trình Insight số 04. Đây là một chương trình phân tích chuyên sâu về đầu tư và các kênh tài sản. Thì hôm nay chúng ta chọn cái đề tài đó là lựa chọn ngành nhóm cổ phiếu cho danh mục đầu tư hậu Covid-19. Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì cho phép tôi được giới thiệu thành phần của các panelists của VNREX ngày hôm nay đầu tiên là à, có một gương mặt mới là chị Đặng Anh Hiền Head of Research của VNRED à, thứ hai là anh Hoàng Anh Tuấn là Head của cục hạng Diwa Asset Management thứ ba là anh Bùi Xuân Tùng nhân vật à, không thể thiếu được của chương trình Well Planner và anh Đặng Đặng Phục là Investment Advisor và tôi là Quang là bộ phận Investment Advisory Asset Management à, trong cái buổi à, chia sẻ của panel ngày hôm nay à, cũng tương tự như mọi khi thôi sẽ có ba câu hỏi chính cần trả lời một là chúng ta cập nhật tình hình những điểm nhấn à, chính trong tuần vừa qua à, thứ hai là sẽ đi vào cái nội dung chính của ngày hôm nay đó là lựa chọn các ngành trong nhóm cổ phiếu à, mà nó outperform hoặc là underperform trong giai đoạn hậu covid 19 và cuối cùng là một số định hướng hành động cho nhà đầu tư thì trước khi đi vào nội dung chi tiết thì tôi xin mời anh, anh Bùi Xuân Tùng sẽ có một vài update cho quý nhà đầu tư xin kính chào quý nhà đầu tư Tùng cùng cập nhật với cả nhà đầu tư một chút về ba câu hỏi là chúng ta đang ở đâu, chúng ta sẽ đi về đâu và hành động của chúng ta là gì. Thì tình hình cập nhật qua một chút về tình hình Covid-19. Chúng ta thấy là hiện nay Mỹ và châu Âu đang là là tâm dịch đúng không ạ? Và đặc biệt là Mỹ thì đang là tâm dịch trong khi châu Âu nó đang có dấu hiệu tạo đỉnh. Châu Âu hiện vẫn chiếm khoảng tầm 40% tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới, trong đấy Mỹ thì chiếm khoảng tầm gần 30% chúng ta nhìn một chút về qua cái báo cáo này là cái báo cáo mà Google mới đưa ra thì đây là báo cáo thống kê về cái ờ, dữ liệu của người dùng đến ờ, ví dụ, ví dụ đây là các địa điểm về ngành ờ, bán lẻ chẳng hạn thì chúng ta thấy ở, ở Việt Nam nó đã suy giảm khoảng tầm 50 phần trăm tức là cái mật độ người dùng đến các địa điểm này ở các nước châu Âu thì là suy giảm rất là mạnh tầm 80 đến 90 phần trăm còn ở các nước ví dụ như là Đài Loan Hàn Quốc Singapore mà họ khống chiến dịch khá là tốt thì ờ, bị ảnh hưởng khá là ít còn ờ, với các ngành như là ví dụ của địa điểm làm việc hay là giao thông chẳng hạn thì ở Việt Nam chúng ta cũng bị suy giảm khoảng tầm 50% cái suy giảm này là so sánh từ cái mức mà đầu tháng 1 là cái base và so với cả mức hiện tại là khoảng đầu tháng 4 thì qua đây chúng ta thấy là cái ờ, ảnh hưởng của Covid đến các cái hoạt động kinh doanh thường nhật như thế nào và Quang giới thiệu qua một chút thì đây là cái địa điểm làm việc mà Tổng thống Minh chụp mà buổi làm việc hôm nay thì chúng ta thấy là các cái xe khá là vắng cho thấy là ảnh hưởng đến địa điểm làm việc à, rất là nhiều tác động từ doanh nghiệp thì có một nghiên cứu ờ, khoảng tầm 350 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia tham dự thì là có khoảng tầm trên 50 doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm ít nhất là 4% doanh thu năm 2020 và trên 50% doanh nghiệp là giảm ít nhất 2% lực lượng lao động. Đây là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đúng không ạ doanh thu khoảng tầm dưới 100 tỷ đúng không thì à, về thị trường châu Âu thì có chỉ số PMI mới ra thì chúng ta thấy là Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha đều có chỉ số PMI à, tháng 3 vừa rồi giảm khá là mạnh về xuống từ 50 giảm xuống khoảng tầm 30 về à, thị trường Mỹ và khai báo thất nghiệp thì chúng ta đều biết là khai báo thất nghiệp ở Mỹ ờ, đây là cái đồ thị từ năm 1980 đến năm 2020 đúng không ạ chưa có chưa có lần nào mà giảm ờ, khai báo thất nghiệp mà tăng vượt quá 60 600 600 hơn 600 ngàn thì đợt vừa rồi là trong hai tuần là khoảng khai báo thất nghiệp tăng khoảng tầm 10 triệu ảnh hưởng rất là mạnh à, một số nhà đầu tư lo ngại về cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Mỹ ấy, thì Tùng cũng cập nhật một chút là cái việc uh, một cái lượng trái phiếu doanh nghiệp mà bị hạ xếp hạng từ uh, hạng đầu tư xuống hạng dưới chuẩn thì nó được tầm 150 tỷ thì chúng ta biết là cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Mỹ cái uh, xếp hạng chuẩn đầu tư thì nó khoảng tầm 6.000 tỷ thì trong đấy 50% là từ xếp hạng BBB tức là cận mức ở dưới chuẩn thì Goldman sách dự đoán là trong vòng 6 tháng tới thì cái lượng trái phiếu mà sẽ bị uh, hạ xếp hạng nó rơi vào tầm khoảng trên 500 tỷ đây là một ví dụ về cái trái phiếu mà ở ờ, dạng răng ấy tức là trái phiếu di chuẩn trái phiếu quốc đúng không trong cái số đi inside 01 thì Tùng có cập nhật về trái phiếu quốc thì lúc đấy là uh, giá của trái phiếu khoảng tầm 60 thì hiện nay nó về khoảng tầm 36 và chúng ta biết là Shopbank là đã uh, hủy cái deal mà rót thêm vốn vào quốc nên thành ra là cái trái phiếu nó bị giảm giá khá là mạnh thời điểm này là cái thời điểm mà Tùng nghĩ là rất là nhiều cái quỹ uh, mua tham gia thị trường lợ ấy, là họ rất là bận rộn trong thời kỳ này tại vì đây là lúc mà họ tìm kiếm cơ hội trong thị trường này mình nhớ là khi mà Lehman Brothers nộp đơn phá sản á, thì lúc đấy rất là nhiều nhà đầu tư hoảng sợ bán tháo trái phiếu thì một quỹ đầu tư là Vorpost của Seth Klarman là mua trái phiếu của Lehman lúc đấy nhìn qua một chút về spread giữa trái phiếu doanh nghiệp dưới chuẩn và trái phiếu chính phủ thì ờ, sau khi mà Fed và chính phủ Mỹ ra các gói cứu trợ rất là mạnh thì cái spread này đã giảm từ mức từ trên 10 giảm xuống về khoảng tầm <laughs> điểm 9 hiện nay tức là thị trường trên thị trường lợn đã có sự um, bớt căng thẳng đi khá là nhiều thì chúng ta sẽ đi về đâu thì cùng sẽ giới thiệu qua mọi người một chút về cái uh, góc nhìn của Howard Mark thì Howard Mark có, có bài viết thì đưa ra cả hai góc nhìn là tích cực và tiêu cực tích cực điểm tích cực là gì chúng ta nhìn là những cái nước đầu tiên nhiễm bệnh ấy, ví dụ như là Hàn Quốc, à, Trung Quốc, Singapore thì họ bắt đầu có cái sự tiến triển. Tất nhiên là Singapore thì họ mới phải lockdown vì có cái số ca nhiễm tăng lên nhưng đa phần các nước châu Á thì đã có cái sự khống chế khá là tốt và hầu hết các chuyên gia thì nhận định là trong vòng 3 tháng tới thì là cái dịch bệnh này sẽ được kiểm soát và thiệt hại trong cái góc nhìn tích cực thì thiệt hại tới nền kinh tế sẽ không lớn và nếu mà có thiệt hại thì là gói các gói trợ cấp của chính phủ sẽ bù đắp được chưa kể là cái hệ thống ngân hàng ở Mỹ ấy, thì cái tỷ lệ tài chính các thứ tốt hơn rất là nhiều về khía cạnh tiêu cực thì ờ, chúng ta phải nhìn nhận là cái dịch bệnh này diễn biến ở Mỹ rất là trầm trọng đúng không ạ và nền kinh tế Mỹ bị hưởng rất là mạnh ví dụ như là người trợ cấp thất nghiệp ờ, lên đến 10 triệu rồi chúng ta nhớ rằng là ở Vũ Hán ấy, thì ở Trung Quốc ấy, thì chỉ có một tỉnh Hồ Bắc là có số ca nhiễm trên ờ, trên 1.500 ca nhiễm thôi nhưng ở Mỹ thì là có hơn 20 bang mà có số người nhiễm là trên 1.500 là Mỹ mình hưởng rất là mạnh à, và đặc biệt là ngay khi mà chính phủ mà cho phép đi hoạt động bình thường trở lại thì niềm tin người tiêu dùng và niềm tin của nhà đầu tư có trở lại hay không chúng ta thấy là ở Trung Quốc ấy thì ngay cả khi mà ừ, chính phủ dỡ bỏ lệnh lockdown thì các cái trung tâm thương mại vẫn là khá là vắng và chúng ta đều biết là tiếp tục cái góc nhìn tích cực ấy thì là tỷ lệ lợi ở nơi các nền kinh tế đang rất là lớn và người ta lo ngại là một làn sóng phá sản dự kiến sẽ đến đến trong thời gian tới ừ, chưa kể là cái um, cái cái hệ quả khi mà chính phủ và ngân hàng trung ương các nước bơm tiền vào nền kinh tế thì ừ, cái hệ quả đấy nó sẽ như thế nào thì thực sự là chưa ai biết được mà điều đấy sẽ dẫn tới đâu thì tóm lại là có hai kịch bản là bull case và bear case đúng không ạ kịch bản tốt thì là chúng ta có suy thoái nhẹ nhẹ và phục hồi trong vòng thời gian ngắn còn kịch bản xấu thì là là chúng ta có thể gặp ừ, đại khủng hoảng tương tự như năm 1930 đúng không ạ? Hành động của chúng ta là gì thì trong ờ, phần hôm nay Tùng ờ, chia sẻ với mọi người hai ý thôi. Một là thứ nhất là ừ, redefine the reality. Ờ, ở VNRX thì có câu này thì Tùng thấy rất là hay đấy là chúng ta phải nhận diện cái sự thật hiện tại ấy. Vì là ừ, con người thường rất giỏi trong việc giải thích các sự vật hiện tượng mới để củng cố cho các luật luận cũ. Đó con người thường giải thích các sự vật hiện tượng mới để củng cố cho các luật cũ uhm, chúng ta lấy một cái ví dụ ví dụ như của chuyện của Buffett bán cổ phiếu ngành hàng không ấy, thì chúng ta biết là đầu tháng 3 của à, Buffett nói là tôi sẽ không bao giờ bán cổ phiếu ngành hàng không nhưng mà sau một tháng thì của Buffett đã bán cổ phiếu của Delta Airlines và Southwest Airlines thì tại vì sao thế tại vì là cái à, cụ Warren Buffett có một câu đấy là khi mà thực tế nó thay đổi ấy, thì quan niệm của tôi cũng thay đổi cho nên là chúng ta luôn luôn phải nhận diện cái sự thật mới chúng ta không thêm phải là quá bi quan hay là quá lạc quan phải theo sự thực để hành động đúng không ạ vì trong khủng hoảng khi mà thông tin rất là nhiều như này thì việc chúng ta à, mắc sai lầm là điều không không thể tránh khỏi cho nên là việc nhận diện sớm để khắc phục là rất là quan trọng cái thứ hai ý thứ hai tôi muốn chia sẻ đến là về market timing nhé thì Tùng không tin rằng là nhà đầu tư nào có thể market timing mua đúng đáy được ví dụ như ngay cả nhà đầu tư giá trị rất nổi tiếng là Seth Laman á, thì ông ấy nói là năm 2008 đúng không ạ? Chúng tôi mua cổ phiếu rất là nhiều, chúng tôi mở chúng tôi mở vị thế rất là nhiều và chúng tôi chấp nhận rằng là sau khi mua thì giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm xuống. Thì, ờ, tại vì đấy là điều không thể tránh khỏi vì không ai bắt được đúng đáy cả. Hay là chuyện cụ ờ, Warren Buffett đúng không ạ? Tháng ngày 15 tháng 10 năm 2008 ấy, cụ Warren Buffett viết một cái bài trên New York Times là ba America Am thì sau đấy mãi đến tháng 3 năm 2009 tức là khoảng 6 tháng sau thị trường mới tạo đáy ngay cả Warren Buffett cũng không bắt đúng đáy được đúng không câu chuyện thứ ba đấy là mùa hè năm 1932 ấy, thì chúng ta nhớ là cuộc đại suy thoái của Mỹ đã diễn ra được 3 năm rồi và nếu mà chúng ta mua cổ phiếu vào mùa hè năm 1932 thì Ờ, cái cuộc khủng hoảng nó đến đáy của khủng hoảng là 6 tháng sau tới mùa xuân năm 1933 mới là khủng hoảng cơ lúc đấy là hệ thống ngân hàng trên toàn nước Mỹ đóng cửa doanh nghiệp công bố các khoản lỗ khổng lồ à, cái ờ, công suất hoạt động của các nhà máy thép ấy từ khoảng 30% giảm xuống còn 13% là đáy là 13% tuy nhiên đáy cổ phiếu nó diễn ra từ mùa hè năm 1932 cơ à, thành ra là và lúc nó nó đi lên thì không ai giải thích được hiện tượng vì sao tổng công tin là mọi người ta có thể market tham minh được và có một câu nói quan trọng đấy là time in the market is more important than market timing đúng không ạ? Thời gian ở trong thị trường chứng khoán thì quan trọng hơn là dự đoán đáy và đỉnh của thị trường chứng khoán. Thôi phần hàng tuần cập nhật xong thì tôi cũng uh, xin phép được cập nhật một vài số liệu vì đây là chúng ta chỉ được hàng tuần mà chúng ta có update lại chúng ta cùng review xem vài số liệu về uh, ờ, Covid-19. Nhớ là cái hồi uh, đây là số thứ tư, số đầu tiên ta là lúc đó là 160 mấy nghìn. Bây giờ một số nhiều virus trên toàn thế giới là gần một triệu ba triệu ba một triệu ba gần một triệu ba trăm nghìn người à, mất bệnh cho đến thời điểm này à, hai cái chỉ số khác mà chúng ta tiếp tục cần quan tâm theo dõi tuần nào tôi cũng update số này là số active case xem cái đồ thị nó có còn ờ, nó tiếp tục đi lên hay không thực ra ta nhìn vào cái đồ thị này ta thấy là vẫn đi lên mà có vẻ như là cái cái dốc của nó bắt đầu không không tức là nó hơi hơi bắt đầu thoải hơn một tí rồi nhưng mà sao với cái góc ở dưới này mình nhìn đỡ đỡ hơn biệt là cái đồ thị mà chúng ta theo dõi suốt là cái số new case tức là số mà các bệnh nhân mắc mới đúng không suốt những cái tuần trước chúng ta theo dõi là cứ dốc ngược lên thì điều bắt đầu nó đang có dấu hiệu là cái số ca bệnh mới là, là đã, đã, đã, có dấu hiệu đi xuống rồi đó là một tín hiệu à, khá là đáng mừng và đây là một cái đồ thị à, gọi là visualize của Jamie Morgan thì mới mới tuần trước thôi đây tuần trước số liệu chúng ta nhìn à, cách đây độ khoảng khoảng à, gần 2 tuần đúng không ạ thì uh, à, những Trung Quốc thì ở bên này rồi lúc đó thì Hàn Quốc vẫn gần đỉnh đúng không Mỹ thì tít xa dưới phía dưới này thì bây giờ đến đến tuần này là cái đồ thị này của JP Morgan đã, khác rồi à, là bên Hàn Quốc đã, sang phía bên kia rồi phía bên kia là đỉnh rồi à, Mỹ thì từ cái chỗ acceleration cũng đã lên cái vùng late accumulation đó, ở phía dưới cái đó đây màu đỏ cho nên là, là nhìn thấy mà đấy tín hiệu có vẻ như là các cái nước mà rất là nghiêm trọng tôi nghĩ là đang tiếp cận cái vùng đỉnh của dịch rồi ở đây mình không không cố suy đoán mà chỉ mình nhìn số liệu thôi Để, sau đây rồi có thêm có thêm ờ, một vài cái data nữa ờ, chúng ta biết là cái trục cái trục gọi là 35 phần trăm hàng ngày đúng không cái trục này trục rất quan trọng để mà đánh giá được là các quốc gia này người ta có gọi là phát sinh được không được không ý là có có làm cho cái cái cái, ờ, cái số kết quả tổng nó ở mức không bị quá nguy hiểm đến mức mà thể cơ sở y tế không thể handle được ý là gì đấy thì ờ, những tuần trước ta theo dõi số này là Mỹ này số bang New York mà còn ở phía khác phải bên bên kia của bên cái trục 35 phần trăm tức là ý muốn nói đây là mỗi ngày là tăng thêm 35 phần trăm thì số lượng và bệnh nhân gì covid thì bây giờ là, là Mỹ đã xa về phía bên tây phải rồi đúng không ạ các cái bang của Mỹ đã theo dõi thêm tiếp nhé Đấy, bang New York được đợt của những thời gian trước là nằm phía bên tây trái thì bây giờ đã sang bên tây phải rồi New Jersey, Michigan đều là hết Đấy, và tín hiệu đáng mừng đó. đây là một cái data dự báo là đỉnh dịch vào lúc nào trang dự báo như ở Mỹ là khoảng độ giữa tháng này Vì hôm nay là mùng 6 khoảng độ 10 ngày nữa New York thì à, sớm hơn một tí California thì cũng mình trung bình của Mỹ thôi New Jersey cũng vậy dạ. đây là đầu thị thị trường chứng khoán thì à, từ lúc mà từ đáy thấp nhất thì thị trường Mỹ đã hồi được vào khoảng bao à, nhiêu từ 2002 đến 2006 400 điểm hơn độ 15 phần trăm gì đó dạ, dạ. thị trường Việt Nam mình cũng có tín hiệu à, bật hồi khá là tích cực từ à, đáy thấp nhất là 620 lên đến đây là khoảng 730 rồi 730 khoảng 10 hơn 10 trăm 13 trăm dạ trong khi đó thì thị trường vip khối mạo tiếp tục bán rồng suốt khoảng độ ờ, ờ, gần hai tháng nay rồi ờ, và không chưa có tín hiệu dừng lại thì đây cũng là một cái mà ta rồi thế thì bây giờ để có thể cập nhật và đưa ra một vài cái nhận định là cái liệu cái cú hồi này nó là một cái việc tạo đấy và đi lên bền vững hay là nó chỉ là một cái cú gọi là ta gọi hay dùng từ là dead cat bounce tức là một cú hồi giống như trong cái lần đi sai số 01 mình đã chia sẻ thông thường ở các cái đợt mà thị trường giảm rất mạnh ra khủng hoảng thì là suy thoái là khủng hoảng thì thường cái nhịp đầu tiên là giảm rất mạnh trước sau đó thì sẽ có một đợt hồi hồi đó thì kéo dài tùy thôi như ở Mỹ này thì tầm độ khoảng 4 à, 6 tuần sau đó thì có, có nhiều à, đầu tư mua được ở đấy ở cái lần đầu tiên thấy rất hai bình đúng không ạ sau đó thì có thể nó rất thành nhịp độ khoảng 28 phần trăm thì không biết là lần này à, sẽ như thế nào tại ta phải cần lắng nghe sự chia sẻ của các chuyên gia chúng ta ngày hôm nay đây có mấy câu hỏi rất là ngắn gọn thôi một là các chuyên gia có thể cập nhật cho nhà đầu tư thêm một vài cái ờ, diễn biến về tình hình covid 19 tính đến ngày à, hôm nay hôm nay và tính đến ngày hôm nay là ngày mùng à, sáu tháng 4 luôn nhé. Dạ. rồi ngoài ra thì chúng ta cần theo dõi thêm cái gì để update cho các nhà đầu tư không thứ ba là điều quan trọng là dự báo tình hình trong thời gian tới sẽ thế nào và câu hỏi quan trọng nhất là liệu thị trường đã tạo đáy thật sự chưa hay nó chỉ là một cú hồi à, net cat bounce thì uh, xin mời góc nhìn của chị Hiền thành viên uh, với sách của Miền Bắc và chị Hiền à, dạ, em cảm ơn anh Quang thì ờ, theo theo như em, em nhận định thì khi mà muốn xác định một cái đáy của, là, của thị trường hay muốn xác định là cái thị trường đã hình thành cái xu hướng đi lên bền vững hay chưa thì mình nên ở trong cái hoàn cảnh của thị trường Việt Nam thì mình nên xét đến hai yếu tố về giao dịch thứ nhất là yếu tố thanh khoản thứ hai là yếu tố là cái hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài dù gì là dù thì là cái những cái cái cái cái thị trường Việt Nam đôi lúc nó vẫn bị lít theo với cái những cái performance của các nhà đầu tư nước ngoài do đó là nếu mà mình muốn xác định là hình thị trường là vẫn cái cái cái cái cái xu hướng đi lên thì mình cần nhìn nhận cái việc thanh khoản đã phục hồi trở lại ở cái mức là uh, theo như em nghĩ là cái thanh khoản phải phải ở trên mức ở trung bình là trên 5 nghìn lắm lúc đấy cái cái cái cái xu đi lên nhưng vẫn thứ hai là nhà đầu tư nước ngoài phải trở lại mua rào cho họ thấy là họ thấy được là cái những cái rủi ro của thị trường Việt Nam được phản ánh hết vào giá và họ nhìn thấy đây là cái cơ hội để đầu tư tích lũy mua vàng và khi họ quay trở lại mua thì lúc đó thị trường có cái sự đi lên ổn định và à, cái thứ hai là em nghĩ là trong thời gian tới thì nhà đầu tư cần theo dõi sát sao cái kết quả kinh doanh quý 1 của các công ty mà bắt đầu từ thời điểm này là các công ty bắt đầu là họ ra dần kết quả kinh doanh thì khi mà ra các bởi vì là à, từ, ví như các analyst hiện tại gặp một cái vấn đề là chưa có đủ giữ đủ dữ liệu để mà đánh giá được là cái dịch bệnh tình hình dịch bệnh như thế này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào vào cái kết quả kinh doanh đó là đôi khi là những cái dự báo của analyst nó mang tính chất là hoặc là lạc quan quá hoặc là quá bi quan cho nên là cái dữ liệu mà quý một nó rất rất quan trọng trong việc là mình sẽ thay đổi và thay đổi lại toàn bộ cái góc nhìn cũng như là cái dự báo về kết quả kinh doanh của cả năm 2020 thế là ừ, nhà đầu tư nên cần chú ý là à, về về cái thông tin là cái tình hình kết quả kinh doanh quý một của các doanh nghiệp đang niêm như vậy là quan điểm của chị khá là rõ đúng không ạ ta cần theo dõi thứ nhất là thanh khoản thứ hai là nhà đầu tư ngoài thứ ba là kết quả kinh doanh quý một thực tế của các doanh nghiệp à, à, thực ra nói về cái yếu tố nhà đầu tư nước ngoài thì trước đây thông thường ở các cái ờ, các cái thời điểm của thị trường cứ nhà đầu tư nước ngoài mà bán rồng đẻ suốt thì thị trường rất là khó tay nhưng đợt này chúng ta thấy là một hiện tượng khá đặc biệt tức là nhà đầu tư nước ngoài vẫn ra sức bán nhưng mà thị trường vẫn có những cái cú hồi rất là mạnh mẽ ví dụ điển hình như phiên hôm nay và là cũng nếu mà mọi người đọc trên báo thông tin đại chúng thì cũng biết là cái số lượng các nhà đầu tư mới đúng không? À, vốn rời xe thị trường khá lâu quay lại mở tài khoản rất là đông ở Vinrec cũng là một cái hiện tượng như vậy thì, thì à, không biết là các uh, chuyên gia các có bổ sung gì thêm các góc nhìn gì từ ngày không trang phục và à, ờ, vâng ạ bổ sung gì à, thực sự mà nói thì gần đây thì uh, phục cũng rất là bất ngờ trong cái chuyện là hàng ngày ít nhất cũng phải được năm bảy người bạn rồi là những người uh, uh, quen từ uh, lâu rồi ấy họ nhắn tin Ờ, họ hỏi à, về việc là tình hình thị trường chứng khoán như thế nào họ rất là mong muốn là được tham gia đầu tư à, bởi vì gần đây à, cái kênh thị trường chứng khoán trước tiên là kênh thị trường chứng khoán của chúng ta đã được à, các nhà đầu tư người dân đặc biệt là những người trẻ họ quan tâm hơn rất nhiều không như ngày trước thì truyền thông thì rất là ít thế thành ra kênh chứng khoán đôi lúc người ta cho rằng đây như một kênh đánh bạc nhưng mà gần đây thì cái nhận thức của họ hoàn toàn thay đổi về thị trường chứng khoán. Họ nhận thấy rằng đây cũng là một cái kênh đầu tư như bao kênh khác, như bất động sản, như vàng, như gửi tiết kiệm. À, đấy là điều thứ nhất tôi cho rằng là nó tác động rất mạnh đến cái việc là gần đây rất là nhiều nhà đầu tư mở tài khoản. Cái yếu tố thứ hai à, tôi nhận thấy ở đây đó là những cái năm qua từ năm 2014 đến hết năm 2019 chúng ta có một giai đoạn của kinh tế rất tuyệt vời công việc thì uh, uh, luôn luôn là gần như là nhiều người có được công việc nhất rồi là lương thì cũng tăng rất là cao trong những cái giai đoạn này đó thậm chí có những cái công việc mà lương sau một năm có thể tăng gấp rưỡi chẳng hạn ví dụ như là các bạn về kỹ sư về công nghệ thông tin hay là các bạn là làm ờ, nói chung về công nghệ hay về các cái startup. chính bởi vậy cho nên họ đã tích lũy được một cái lượng tiền gọi là kha khá đó và đặc biệt là những cái người này thì cũng đa phần là rơi vào giai đoạn bùng nổ dân số cuối 8x đầu 9x đó thì chính những người này uh, họ đang sở hữu cho mình một lượng tài sản tiền mặt khá nhiều và đặc biệt nữa ở ờ, gần đây ở trên truyền thông cũng có trao đổi rất nhiều về việc là các kênh tài sản giảm giá rất lớn và người ta cũng nhận thấy rằng sau các cuộc khủng hoảng là những cái cơ hội để mua những cái tài sản giá rẻ này tốt nhất dành cho mục đích uh, tương lai ngoài ra thì gần đây các cái uh, bên uh, các công ty tài chính ví dụ như VN Direct chẳng hạn thì cũng đã đưa ra rất nhiều các cái chương trình về tích lũy tài sản ừ. đó thì nó cũng góp phần uh, tác động uh, ít nhiều đến những cái đối tượng này bởi vậy cho nên là cái xu hướng mở tài khoản uh, giao dịch hiện nay là rất là phổ biến và mạnh mẽ chính vì thế cho nên tôi cũng cho rằng bởi cái việc là tiền trong dân còn rất nhiều họ rất sẵn sàng đầu tư do đó cái việc là đoán đáy hay đoán đỉnh lúc này cũng là một điều hết sức khó khăn đó. trên đây là cái quan điểm của tôi về cái việc mà à, gần đây rất nhiều nhà đầu tư mở tài khoản nhiều ạ ừ, Cảm ơn Phục, Phục đã đưa ra những cái bổ sung ờ, từ cái quan sát rất là quan trọng đúng không ạ? Về cái chuyện là so sánh với thời điểm khủng lần trước thì lần này là cái cái cái truyền thông và cái mạng xã hội nó đã tốt hơn cái nhận thức tốt hơn rất là nhiều và, và tôi nghe cái nhận xét của phục tôi cũng mừng là người không nhìn nhận cái kênh đầu tư chứng khoán là một cái kênh mà không còn là một kênh đánh bạc như ngày xưa nữa thì tôi hy vọng về cái điều này nó đúng phổ quát luôn nhưng mà tức là tức là ý của phục là muốn nói là cái ừ. thời điểm này là cái cái dòng tiền mà chạy ra để mà đỡ thị trường thời điểm này thì không phải là dòng tiền nước ngoài mà là ừ. dòng tiền là dự trữ ở trong nước nhưng mà dòng tiền đấy thì liệu là nó có bền vững không? À? Chị, à, vâng đúng ạ ờ, thì chính vì thế cho nên là phục mới cho rằng cái việc à, dự đoán lần này là rất là khó rất là khó ừ. đánh giá bởi vì không biết là cái việc dòng tiền này bền đến đâu bởi vì chúng ta biết rằng là nhà đầu tư nước ngoài đã bán dòng từ đầu năm đến nay đâu đó khoảng độ 10.000 tỷ ừ. đó và việc bón dòng thì chưa thấy dừng lại đó thì cái dòng tiền này rõ ràng là Ờ, ngoài một số nhà đầu tư chuyên nghiệp chưa phải là nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp mua nhiều thì cũng có một dòng tiền từ các nhà đầu tư nhỏ đó bởi vậy cho nên chúng ta cần phải đánh giá rất là kỹ cái vấn đề này vâng. rồi tức là góc nhìn của chị Hiền anh Phục à, đúng không bảo là nó cũng tức là chị Hiền là nhìn ra những indicator để chúng ta quan sát anh Phục thì à, cũng đưa ra thêm những cái điểm rất mới anh Phục đánh giá là rất là khó để dự báo thì chắc là gánh nặng là đề về phía anh, anh Tùng rồi anh trả lời luôn cái câu là thực sự thị trường đã tại đến bền vững chưa hay chỉ là một cú hồi dead cat bounce theo cái góc nhìn mà? Tùng uh, <laughs> xin, phép là, là Tùng đầu tư thì không bao giờ dự đoán đáy và đỉnh và việc dự đoán đáy và đỉnh của thị trường ấy thì cũng không quan trọng lắm vì quan trọng là mình mua cổ phiếu và mua danh mục của mình á ừ. thì đôi khi là thị trường tạo đáy nhưng mà cổ phiếu của mình chưa tạo đáy hoặc là thị trường chưa tạo đáy nhưng mà cổ phiếu mình mua thì đã tạo đáy rồi chẳng hạn thành ra là quan trọng là tại vì tùng đầu, phong cách đầu tư của tùng là kiểu đầu tư vào chọn từng doanh nghiệp ấy ừ. từng bottom chọn từ bottom up lên thành ra là việc dự đoán đáy và đỉnh thì tùng không có uh, <laughs> không có dự đoán cái việc đấy tuy nhiên nhìn về thị trường quốc tế ấy, thì mình thấy là thấy là cái định giá ở trên thị trường Mỹ thì ờ, hiện nay nó rơi vào tầm vẫn tầm khoảng tầm vốn hóa thị trường trên GDP tầm khoảng 110 thì uh, Tùng nghĩ là vẫn ở mức khá là cao á và nếu mà nhìn ví dụ như hành động của tỷ phú Warren Buffett chẳng hạn thì ông vẫn còn bán cổ phiếu ra thì ông chưa chưa có hành động mua vào gì cả và mình nhớ là khi mà cụ Warren Buffett viết cái bài là Buy America I Am năm 2008 á ừ. thì là lúc đấy vốn hóa của thị trường trên GDP ở Mỹ nó rơi vào tầm khoảng tầm 60 phần trăm còn hiện nay nó vẫn đang làm tầm 110 phần trăm thì nếu mà nhìn các kênh xu hướng ở trên quốc tế thì khả năng là cái giá các kênh tài sản nó có thể giảm xuống tiếp vì là chúng ta nhìn phân biệt hai cái cuộc khủng hoảng gần đây nhất là ví dụ như khủng hoảng năm 2008 là từ hệ thống ngân hàng nó bị khủng hoảng và nó gây ra cái stress ở trong nền kinh tế nhưng mà cuộc khủng hoảng này nó sẽ ngược lại là khủng hoảng ở trong nền kinh tế và và gây ra cái stress lên hệ thống ngân hàng thì cái ờ, khủng hoảng ở trong cái trong hệ thống tài chính thì chúng ta cảm nhận ờ, ở trên diễn biến các kênh tài sản rất là nhanh nhưng mà ở lần này khi mà khủng hoảng trong nền kinh tế thì nó phản ánh lên các kênh tài sản thì tôi nghĩ là có thể nó cần thời gian để cho các doanh nghiệp bắt đầu ngấm thì bắt đầu nó mới thể hiện ra các kênh tài sản ừ. thế còn anh Tuấn anh Tuấn thì à, anh quan sát những cái à, cái gì có thể là không cần phải đón đấy được nhưng mà nếu mà anh lúc này thì anh sẽ nhìn vào những vấn đề gì à, tôi à, về cái này ấy, thì chúng ta thử quay lại câu chuyện của năm 2008 2009 trước bởi vì tôi là người bắt đầu đầu tư cũng theo kiểu phong trào năm 2009 tức là lúc đấy thị trường giảm rất sâu người người bảo nhà nhà bảo bây giờ đến lúc tôi phải mua trứng thôi Đây, cũng bỏ tiền vào thì đúng là lúc đấy nó cũng hồi một đoạn trong vùng thì nó đi rất là sâu thì có nghĩa điều đó có nghĩa là đương nhiên thì bây giờ cũng không có nghĩa rằng là bây giờ sẽ lập lại lịch sử ngày xưa ừ. nhưng đây là một cái mà khi mà một câu mà ngày xưa tôi rất nhớ đó là khi mà những tay ngang mà cũng bước vào một cái ngành nào đó thì ngành đó còn đang rất là mess cho khi nào mà tức là cái ngành đó còn đang rất là rối loạn trong khi nào mà hầu hết là chuyển sang những tay mà chuyên nghiệp ấy, thì ngành đấy nó bắt đầu mới bền vững được thì đấy là một cái chỉ báo mà cũng khá là quan trọng đối với một một một thị trường thì tức là khi mà cái năm này tôi tôi đang nghĩ nó giống như năm 2009 tức là nó thiên về theo kiểu gọi là các tay ngang mới vào rất nhiều và những tay ngang đấy thì thường sẽ đẩy lên mà thường hay mua mua vội tức là chúng này nhà đầu tư phải rất là cẩn thận vì cái lúc này là rất là hay mua vội và chính vì mua vội đấy là đẩy cho giá thị trường tăng rất là mạnh nhưng mà chính những người đó ấy, khi mà thị trường gục ngã ấy, thì họ sẽ là tạo ra một làn sóng đổ ra lần thứ hai mà giống như năm 2009 còn thì đương nhiên thì quan điểm của tôi thì cũng giống như anh Tùng đây tức là mình thiên về doanh nghiệp price is what you pay tức là giá là cái mà bạn phải trả và value là what you get tức là những giá trị mà bạn nhận được thì đó đó là quan điểm của tôi về thị trường ok cảm ơn Tuấn à, như vậy là hôm nay panel của chúng ta à, cố tình chọn những người à, thiên về cơ bản khá là nhiều bởi vì cái đập tâm của chúng ta là nó rơi vào cái phần à, thứ hai cơ đúng không? mà trước khi chuyển sang cái phần trọng tâm là lựa chọn nhóm ngành cổ phiếu à, cho mục tiêu đầu tư hậu covid thì tôi xin tóm tắt lại trong cái phần đầu này thôi thì nhìn qua các số liệu về covid thì có vẻ như là hiện tại thì diễn biến chung ở mỹ vẫn còn tương đối phức tạp nhưng mà ta nhìn vào các cái chỉ báo các khách quan thì có vẻ như là sắp đi qua cái vùng đỉnh của dịch rồi nhưng mà đó là điều mà chúng ta có thể quan sát đơn thuần từ số liệu thế còn là có làn sóng thứ hai không thì đó chúng ta chưa thể biết được đúng không ạ rồi thế còn về dự báo thị trường à, đợt này là một tạo đáy bình vững đi lên hay là một cú hồi gọi là net cái pass thì quan điểm của các chuyên gia là cũng tương đối thận trọng và chỉ chỉ ra những cái yếu tố để mà chúng ta cần quan sát kỹ thôi ví dụ bên cạnh covid thì là theo dõi tiếp là thanh khoản hoạt động nhà tư nước ngoài và kết quả thực tế của các doanh nghiệp đó là điều các nhà tư cần quan sát rồi bây giờ ta chuyển sang cái phần à, thứ hai phần à, trọng tâm của ngày hôm nay đó là lựa chọn ngành và nhóm cổ phiếu cho danh mục đầu tư học covid thế thì bây giờ tôi đi thẳng vào luôn à, cái phần câu hỏi lựa chọn câu hỏi cho các chuyên gia luôn để là tiết kiệm thời gian sau ta còn giao lưu với các nhà đầu tư nữa thì đầu tiên ta tập trung vào hai câu hỏi ha câu hỏi đầu tiên là theo các chuyên gia thì những ngành những nhóm cổ phiếu nào sẽ có tiềm vọng phục hồi tốt hậu thời điểm covid 19 và câu hỏi thứ hai là tương tự như vậy thì những ngành nào là phát triển vọng kém khả quan hơn dạ, thì à, đầu tiên là, là tập trung vào nhóm à, các triển vọng phục hồi tốt này dạ, đầu tiên là vậy thì xin mời à, chị chị Hiền ừ, cái về cái phần mà phục hồi thì em nghĩ là mình nên tất ra là hai cái cái vấn đề một là phục hồi về giá cổ phiếu và hai là phục hồi về cái cái core business bởi vì có những ngành nghề thì là cái giá cổ phiếu nó sẽ phản ứng rất là nhanh đối với tất cả những cái thông tin chẳng hạn như là bây giờ mình mình cứ cho là là giai đoạn này là giai đoạn mà tất cả những tin xấu đã xảy ra rồi và từ từ cái thời điểm này trở đi là chỉ có tin tốt thôi thì chỉ có những ngày nó sẽ phản ứng rất là nhanh tuy nhiên là cái cái business của Google business performance ấy, thì nó sẽ phục hồi chậm hơn ừ. à, thì ở đây em nghĩ mình nên mình mình mình mình có thể có thể là spread hai cái vấn đề đó ra chẳng như đối với em là ngành ngân hàng nữa hạn là một ngành mà sẽ luôn như các anh chị biết là ngành ngân hàng là ngành sẽ nhận test vn về đây đây tăng nếu mà tăng thì không thể nào mà không thể có bóng dáng vắng bóng ngành ngân hàng được tuy nhiên là cái cái sự phục hồi về business của ngành ngân hàng thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ lâu hơn bởi vì à, nó sẽ còn phải mất một thời gian để mà giải quyết những cái vấn đề tội nợ xấu bởi vì hiện tại như là các anh chị biết là nợ xấu um, À, đang được à, khoanh vùng đang được delay à, đang được hoãn nợ nhưng có nghĩa là nó chỉ kéo dài thôi và cái cái cái vấn đề là cái thị min nó sẽ không được như ngày xưa nữa cho nên là cái việc phục hồi lợi nhuận của ngành ngân hàng thì nó sẽ kéo dài còn nhưng tuy nhiên giá của ngành ngân hàng chắc chắn nó sẽ đi rất là nhanh à, thì uh, hoặc là những cái nhóm ngành như là à, những cái nhóm ngành mà có cái cái cái sự mà à, cái sự giảm rất là mạnh à, sau khi à, khi mà, mà dịch bệnh xảy ra chẳng hạn là nhóm ngành theo ngành bán lẻ mà à, các cổ phiếu đại diện như là MWG hay là dây thì khi mà dịch bệnh qua đi thì là chắc chắn là cái cái độ phục hồi về giá nó sẽ nảy lên rất là mạnh tuy nhiên là cái độ phục hồi về mặt uh, business nó cũng cần thời gian tại vì đấy là những ngành bán lẻ mà nếu mà càng cái sản phẩm nó càng luxury như là kiểu smartphone hay là À, ờ, TV ờ, hay là tủ lạnh các cái luxury thì người ta cần một thời thời gian là phục hồi lại cái niềm tin người tiêu dùng thì người ta mới mua sắm thì hôm hôm bữa em có đọc một bài báo là kiểu như là cái việc mà dịch bệnh này nó sẽ sinh lại sản, sản, sản sinh ở thế hệ là siêu tiết kiệm <laughs> tức là cái mình đang vui thế thôi nhưng mà ý là cái, muốn là cái phục hồi cái niềm tin người tiêu dùng thì nó sẽ cần một thời gian rất là là lâu tuy nhiên những cái ngành đó cái ngành đấy thì lại có lại có lại giá cổ phiếu lại lại phục hồi mạnh hơn những cái ngành khác à, cảm ơn chị Hiền mình, mình nghe phần à, chia sẻ của chị Hiền xong mình thấy rất vui cho các cái sản phẩm mà gọi là tích sản của bên BWOW của bên của chúng ta nha hy vọng là cái nhận định của chị là đúng dạ, nhưng mà chị ở ờ, chị ở chiều ngược chị <laughs> chiều lại thì những cái ngành mà kiểu bị defense như là à, điện nước có cái độ à, tức là cái độ sụt giảm rất thấp thì khi mà bao lại với bao lại đến cái độ mà nãy lên của nó Đúng. phục hồi nó khá là chậm thấp ừ. hơn ừ. ok à, thế còn anh Tuấn anh Tuấn thì Về à, cái có à, bổ sung gì thế nào anh có vụ à, siêu tiết kiệm à, ok anh chia sẻ tiếp đi à, vâng là càng trình bày slide thì phải vâng thì cái về vụ mà siêu tiết kiệm thì thực ra là tôi cũng có đọc báo ngày hôm qua nhưng mà thực ra nếu như chúng ta nhìn lại ấy, thì cái sinh ra một tầng lớp siêu tiết kiệm ấy, nó là nó cần nó thường được nhắc đến vào cái giai đoạn 1929 1933 tức là cái giai đoạn khủng hoảng kéo dài quá lâu tại Mỹ. Tức là câu chuyện đấy nó được xảy ra khi mà cái thời gian khủng hoảng quá lâu khiến cho cái cái độ phục hồi của nền kinh tế nó kéo dài của và cái thay đổi tư duy người dân ấy, nó mất mất đến một thế hệ. Đó thì cái thế hệ siêu ờ, siêu tiết kiệm này tôi nghĩ rằng là chỉ khi nào mà Covid 19 này nó khiến cho cái nền kinh tế chúng ta đi quá lâu, đi khoảng 2 năm thì nó đầu lúc nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng đến cái tâm lý, quan trọng nhất là tâm lý. Ừ đấy là vấn đề về siêu tiết kiệm tức là tôi thiên về cái mức là nó phải dài ra cơ Ừ. đúng, ừ. đúng rồi đúng rồi không đây đây là mình nói vui nói vui vâng là, là cái, cái tức là cái tâm lý là tất nhiên là càng dài thì cái độ vâng. tiết kiệm nó càng cao nhưng mà ở đây là kiểu như là nếu mà tâm lý là nó chẳng hạn như trong một thời gian mà mình cảm thấy là à sự sống cuộc sống nó cũng mong manh ấy đây ừ. là ừ, khi mà phục hồi ấy, thì cần phải có một thời gian nên là mình, mình phải trở lại mình mới chi tiêu mạnh tay trở lại vâng. đấy thì à, cái này cho em à, xin cái phần slide em à, chút được không? Đấy, bây giờ thay vì là mình đầu tư vào những cái sản phẩm cao cấp thì mình chuyển sang đầu tư đúng không? Dạ. Thay vì mua luxury mua thì là mình, để, để, đầu, tư. Đấy thì à, à, trước tiên ý, khi mà để nói về cái này à, về cái à, mình đầu tư cái gì ấy, thì tôi luôn luôn tin vào một cái mà quan Warren Buffett nói đây giá cả thứ bạn phải trả và giá trị mà thứ bạn nhận được thứ hai ấy, đó là uh, bird in hands a bird in hand is worth tức là một con chim trong tay thì mình đáng giá bằng hai con chim ờ, trong bụi rậm thế nên là chúng ta sẽ luôn luôn hướng đến cái mô hình kinh doanh nào mà nó, nó cái độ chắc chắn nó rất là cao thì thì cái rủi ro chúng ta thu được rất là thấp chúng ta phải chịu rất là thấp ở đây thì à, về chiến lược phân phân bổ thì chắc là cái phần phân bổ này thì chắc là sẽ nói phần sau nó sẽ thuộc phần phần 3 của chúng ta chúng ta sẽ đi qua một chút chúng ta sẽ tập trung vào hai phần sau đó là hồi phục mạnh khi thì bệnh qua đi thì ở đây ờ, tôi có nói đến là có một số ngành như bán lẻ đó. thứ hai là hàng không bán lẻ cũng như chị Hiền vừa nói hàng không là những ngành mà đang bị ảnh hưởng rất là nặng vật liệu tin tức tài chính chứng khoán ngân hàng và một xu hướng mới khi mà dịch bệnh qua đi thì nó sẽ là những thương mại tử sẽ tăng trưởng ờ, trở lại và xu hướng online hóa thì chúng ta sẽ tập trung vào từng từng mảng một ạ và phòng thủ này chúng ta sẽ nói sau ok và phục sau khủng hoảng đây thì thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần bán lẻ thì anh, các, các anh có thể nhìn thấy ở đây tức là à, à, cái ờ, tăng trưởng GDP chúng ta đang ở mức rất là cao và à, cái cơ cấu dân số chúng ta là cơ cấu dân số rất là trẻ cái ờ, cái thu nhập người dân trung bình ở chúng ta đâu đó khoảng 750 đô một tháng tức là độ khoảng 15 16 triệu ờ, theo cái báo cáo BMI mà 33 triệu người có đạt được cái mức thu nhập đó thì chính vì vậy mà cái tiềm năng tăng trưởng ngành bán lẻ rất là cao trong điều kiện như thế thì tại thời điểm hiện tại chúng ta sẽ bị đau ờ, sai một chút vì cái nền kinh tế có có cái tăng trưởng GDP thấp hơn và cái nhu cầu cái cái tâm lý phòng thủ người dân thì chính vì vậy mà khiến cho năm nay cái năm gọi là đau sai của bán lẻ nhưng mà điều đấy sẽ được phục hồi trong cái thời kỳ tới thì đó thứ hai đó là một xu hướng ờ, mà tôi tin rằng nó sẽ phục hồi rất là mạnh sau sau khủng hoảng thứ hai đó là cái về cái thương mại điện tử thì chúng ta thấy rằng là cái độ phủ thương mại điện tử của chúng ta có rất nhiều điều kiện để tăng trưởng thương mại điện tử đó là à, theo báo cáo Nielsen ấy tức là khi mà cái tỷ lệ kết nối internet người tiêu dùng kết nối phải ở mức cao thì chúng ta mọi điều kiện của Nielsen là chúng ta đều đáp ứng được cả đó là một điểm mà chúng tôi tôi tin rằng là sau này thì cái thương mại điện tử còn phát triển mạnh hơn nữa thì ở đây có top 10 công ty ờ, bán lẻ tốt nhất uy tín nhất 2019 thì có thế giới động này, PNJ này, FLT đúng không ạ vân vân rất nhiều công ty thế thì theo quan điểm tôi rằng là do cái cơ bản của nền kinh tế chúng ta là cơ bản rất là mạnh. Chính vì thế nên sau khi Covid đi qua thì nó sẽ phục hồi. Thứ hai nữa là ngành hàng không. Thì ở đây chúng ta nhìn qua một chút là ngành hàng không này tăng trưởng ờ, uh, sản lượng hàng khách của chúng ta là ừ, CR là 24,7% mà kể năm năm thấp nhất chúng ta được là 5,4% đó là tăng trưởng về cái lượt lượt khách và khách quốc tế chúng ta tăng trưởng ở mức rất là cao với cả cái tăng trưởng kép hàng năm là 19% thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái xu hướng tăng trưởng hàng ngành hàng không chúng ta rất là mạnh thế nhưng mà vì covid 19 này khiến cho cái tỷ lệ giảm chúng ta là giảm đến khoảng 30 à, đối khách quốc tế và 11 so với lượng hành, hành khách qua cảng hàng không thì đấy đây là một cái bước dừng tạm thời mà sau này nó sẽ được hồi lại thì đó một điểm mà ngành hàng không tôi nghĩ cũng là một ngành rất đáng để theo dõi ngành thứ ba là ngành tài chính thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây số liệu của quy mô thị trường tài chính thì à, do không có số liệu gần nhất tôi chỉ có số liệu gần nhất của Việt Nam thôi là năm 2019 thôi thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái mặc dù cái quy mô của à, tín dụng từ ngành ngân hàng là gần như tương đương các nước khác nhưng mà quy mô của ngành mà trái phiếu cổ phiếu ấy thì chúng ta cũng còn rất nhiều dư địa phát triển đó đó thì à, nhưng mà cái ngành tín dụng ấy thì nó sẽ tăng trưởng theo cái GDP thực bởi vì GDP của chúng ta là bao gồm cái vi danh nghĩa tức là bao gồm tăng trưởng thực là khoảng 6 phần trăm cộng lạm phát 4 5 phần trăm nữa thế nên rằng là à, ngành ngân hàng có tăng trưởng 11 1 phần trăm đó nên về cơ bản là về dài hạn khi mà GDP của chúng ta vẫn đang tăng trưởng tốt như này thì cái ngành ngân hàng và ngành chứng khoán chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng với nền kinh tế đó là ngành chúng ta rất đang để ý đó và xu hướng tiếp theo và xu hướng mới sau dịch ở đây thì chính là cái xu hướng mà chúng ta nhìn đây này tức là khi mà xu hướng mà mọi người ngại gặp nhau mặt nhau ở đây ví dụ nói vui thì chúng ta gặp đây là là rất nguy hiểm đúng không ừ. nhưng mà khi mà sau khi dịch qua đi thì cái xu hướng mà để đứng cách xa nhau ấy tôi nghĩ là vẫn tiếp tục kéo dài một thời gian nữa và đồng thời với đó thì những người trước đây chưa bao giờ sử dụng đến thương mại điện tử thì bây giờ họ bắt đầu nghĩ thương mại điện tử rồi ừ. đó và khi họ nghĩ đến thương mại điện tử tức là họ thấy à cái mảng này cũng rất là rất là hiệu quả rất là nhanh gọn thì họ sẽ tập trung vào làm một thương mại điện tử và chính vì thế nên nó tạo ra một cái cái thương mại điện tử sẽ phát triển nhanh hơn so với cả ngày xưa ví dụ ngày xưa chỉ tăng trưởng khoảng ba phần trăm có khi về tăng trưởng khoảng năm mươi sáu phần trăm ví dụ đấy tôi tin rằng điều đấy sẽ xảy ra thì đương nhiên là khi mà thương mại điện tử ờ, nó thành một xu thế mới thì các ngành liên quan thương mại điện tử như bất động sản thương mại tôi tin rằng nó sẽ có một sự downgrade nhất định đó thứ hai nữa là các công ty giao nhận hàng hóa tức là những công ty mà giao nhận hàng hóa cho thương công ty thương mại điện tử này tiếp tục phát triển phát triển nhanh mạnh hơn nữa và đương nhiên những người nào đi đầu sẽ được chiếm được phần phần miếng bánh lớn và thứ hai thứ ba cuối cùng là các bán hàng online nói chung tức là chúng ta sẽ đi theo hướng là bán hàng online thì rõ ràng là các bất động sản mặt phố bất động sản phố ấy, mà để bán hàng ấy, tự nhiên là nó sẽ kém đi trong dài hạn thì đó là quan điểm của tôi về à, một chút về xu hướng tương lai tôi có đưa ra một nhận định của một số cái nhóm ngành đúng không? núi vâng. ta theo dõi nhưng mà tuy nhiên thì à, tôi nghĩ là có lẽ chúng ta cần phải làm rõ cái cái ờ, cái time horizon tức là cái thời gian à, chúng ta định đầu tư như nào đúng không ạ ví dụ như ok mình có thể uh, căn cứ vào cái tình hình kinh tế của Việt Nam cái nền tảng về uh, du lịch hàng không này kia vân vân vâng. nhưng mà liệu là Covid nói thì là đến tháng 4, tháng 5 này là đỉnh rồi đấy nhưng điều đó không có nghĩa là đã sớm có thuốc trị đúng không ạ có nghĩa là cái nguy cơ rình độc vẫn còn đó chưa kể là sau khi kết thúc rồi người ta vẫn còn một cái dư chấn ở một đoạn phía sau tương đối dài nữa đã thì không hiểu là góc nhìn của anh anh, anh Tùng hay anh, anh Phục hay là chị Hiền có ý kiến gì về các cái phần đó kỹ thêm không bên cạnh mấy cái, cái nhóm ngành mà vừa rồi anh Tuấn vừa mới đề cập ra Tùng một số sung ngắn thôi thì Tùng đồng ý với cả quan điểm của của anh Tuấn về các góc nhìn dài hạn như này tuy nhiên trong ngắn và trung hạn thì theo Tùng nhận định là cái những cái ngành cái cái pain của những Ừ, những cái nỗi đau của cái ngành những cái ngành này họ chưa chưa thấm được cái tức là chưa biểu hiện ra ấy theo tùng là những cái ngành như là ngân hàng bán lẻ ngành hàng không chẳng hạn thì là cái cái khó khăn trong thời gian tới cái headwind nó vẫn còn rất là nhiều thì uh, hiện tại nếu mà chúng ta nghiên cứu chúng ta cân nhắc thì ok nhưng mà cần phải cần phải chuẩn bị tinh thần là cái hết headwind trong thời gian tới cái cái khó khăn trong thời gian tới nó còn theo Tùng là nó vẫn còn dài và trông gai vẫn là phía trước anh Phục có bổ sung thêm một vài không? Vâng thì tôi cũng rất là đồng quan điểm với à, anh Tuấn cũng như anh Tùng thì tôi cũng xin à, chia sẻ thêm một chút à, xíu thôi về một số ngành ví dụ như ngành hàng không chẳng hạn ừ. thì vừa rồi tôi vừa đọc cái bài báo xong HVN tức là hàng không Việt Nam Airlines thì dự báo là quý một lỗ khoảng 2.000 tỷ nếu mà covid kéo dài nó có thể lỗ đến 20 ngàn tỷ trong năm nay tức là nếu mà kéo dài thì tức là các doanh nghiệp này có thể đối mặt với nguy cơ phá sản nếu mà covid kéo dài chính vì vậy đối với các nhà đầu tư chưa được chuyên nghiệp thì tôi cho rằng những cái ngành mà bị ảnh hưởng quá mạnh thì chúng ta nên tránh đó nên tránh còn những ngành nào mà bớt ảnh hưởng hơn thì chúng ta có thể là tham gia vào à, ví dụ như ngành ngân hàng tuy rằng tôi cũng đánh giá là ảnh hưởng cũng khá mạnh nhưng mà nếu mà nhà đầu tư quan tâm vào ngành ý thì cũng nó về cơ bản nó cũng là đơn giản hơn so với những ngành như ngành hàng không hay du lịch hay là ăn uống đó thì ngành ngân hàng thì quý vị có thể uh, xem xét giải ngân cổ phiếu khi mà uh, về với cái ờ, ví dụ định giá PB chẳng hạn là một định giá gọi là tương đối tin cậy khi thị trường đang giảm đó thì có thể về mức PB thấp nhất trong lịch sử từ lúc nó niêm yết chẳng hạn thì cũng có thể quan tâm đó thì đấy là tôi ờ, trao đổi chia sẻ thêm một chút về mấy cái ngành mà bị ảnh hưởng như thế ngoài ra còn về xu hướng thương mại điện tử thì rõ ràng đây là một điều gọi là cần phải quan tâm trong giá, rất đáng quan tâm bởi vì như này tổng giá trị uh, giao dịch qua thương mại điện tử ở Việt Nam đâu đó thì người ta tính năm 2019 khoảng độ gần 6% trong khi ở Trung Quốc uh, số liệu uh, năm 2019 hôm trước tôi có tiếp cận là nó đã lên đến hơn 30% rồi và bên cạnh đó nhờ cái Covid này mà rất nhiều người đã cảm đã đã đã nhận thức được cái tầm quan trọng của thương mại điện tử cũng như là làm việc online chẳng hạn ví dụ như chúng tôi làm việc qua zoom chẳng hạn rất thuận tiện và cảm thấy rất thích thì cái này cái dịch nó kéo dài tuy nó có tác động xấu đến một số ngành nhưng nó lại tác động rất tốt đến một số ngành khác ngành thương mại điện tử hay là uh, làm việc trực tuyến thì chúng ta cũng cần phải chú ý thêm đến những cái công ty mà nó liên quan đến cái lĩnh vực này lĩnh vực công nghệ này thì đây là một số chia sẻ của tôi rồi cảm ơn phục thì ta quay lại tiếp một chút cái câu hỏi à, bên cạnh những cái nhóm ngành vừa rồi thì bây giờ nếu mà cần trả lời cho câu hỏi thứ hai đó là ngành nhóm ngành nào mà tiến bóng không khả quan thì thì không biết là chị Hiền có bổ sung gì thêm với cả một số thông tin của anh Tuấn Phục à, hay là Tùng vừa chia sẻ không nhóm mà nhà đầu tư cần phải theo dõi tức là khó khăn vẫn có thể tiếp tục còn dài thì um, về cái nhóm không khả quan thì à, à, em em vẫn nghĩ là nó sẽ à, bao gồm những cái nhóm ngành mà nó có cái độ trễ về mặt à, tức là um, có độ trễ nó nó, nó ảnh hưởng không nó nó không phải là từ nội lực của trong nước và nó ảnh hưởng từ cái câu chuyện ở nước ngoài chẳng hạn như là ngành sản xuất ô tô ừ. hiện nay thì hầu hết là các nhà máy sản xuất ô tô đã đóng cửa à, ở Việt Nam và đã ngừng sản xuất ừ. và thứ hai là cái nhu cầu ờ, thế giới rõ ràng nó cũng đi xuống không chỉ nhu cầu trong nước mà nhu cầu thế giới cũng đi xuống cho đó là cái ngành ô tô là cái ngành mà Ừ, tức là nếu mà nói không khả quan thì nó rất là là là không đúng nhưng mà ý là nói là cái độ phục hồi nó sẽ rất là lâu hơn ừ. nhiều so với các thời gian đúng Tức, tức là cần mất rất là nhiều thời gian còn nếu mà kiểu như nói là phục hồi thì sau một cái cú sốc như thế thì nếu mà giảm sâu thì lại nảy lên thôi hầu hết các ngành đều phục hồi thôi nhưng mà ngành có những ngành thì sẽ mất rất nhiều thời gian hơn thì ngành ô tô là một trong những ngành mình em nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian hơn thế về cái xu hướng online hóa đấy thì à, đấy như tôi nói là tôi tin rằng là một số ngành nó sẽ tự nhiên bởi vì người ta chuyển sang xu hướng online với xu hướng mới thì tôi tin rằng một số các tài sản khác nó sẽ bị giảm giá đi giảm giá trị đi đấy như tôi vừa nói trong vừa nãy đó là bất động sản mà ừ. dạng kiểu mặt phố bởi vì những đấy là thiên về kiểu bán hàng ấy, thì nó tôi tin rằng nó sẽ giảm bớt đi cái giá trị của nó trong dài hạn đấy nó nó thiết lập một cái mặt bằng giá mới đúng rồi thiết lập một bằng bằng giá mới nó sẽ thiên vào như thế và thứ hai... đặc biệt là bất bất động sản cho thuê bất ừ, cho thuê sàn các sàn thương mại đúng, đúng, đúng. bất động sản cho thuê ừ. thực ra trước đây cách đây mấy năm cái thời kỳ mà nền kinh tế của mình vẫn còn booming ấy, đúng không trăm hoa đua nở về à, bất động sản thương mại này kia vân thì đã có người đã, đã đưa ra một cái cảnh báo cái này mấy năm rồi đã là dần dần cái chuyện mà nhà mặt tiền ấy cái giá vâng. trị của nhà mặt tiền là dần dần nó sẽ sẽ đi xuống vâng. không không bao giờ có chuyện một cái nhà khoảng cách như nhau cái trước với sau trên nhau gấp bốn lại vâng. là điều mà nó sẽ không không thực tế trong trong thời gian tới mình cũng nghĩ là như vậy vâng. Thế thì uh, tổng kết lại một tí cho cái phần uh, câu trả lời này nhé không biết là các chuyên gia có bổ sung gì thêm nhỉ cho hai câu này không biết là, Vậy là riêng trong nhóm bất động sản thì ừ. ừ. bất động sản nghỉ dưỡng cũng là một nhóm bất động sản mình cũng một nhìn một nhóm ngành mà sẽ sẽ có rất là lâu còn thời gian nó đi kèm với du lịch hàng không là cái dây chuyền đi cũng rồi Đấy. tóm lại là nền kinh tế của mình thì tương lai là vẫn sẽ ờ, niềm tin với nền kinh tế Việt Nam thì vẫn tăng trưởng tốt thôi nhưng mà vấn đề là cái cái thời gian để mà cần để phục hồi thì nó sẽ khác nhau ở các nhóm ngành chúng ta nhìn nhận là thấy là ví dụ như hàng không du lịch hay là bất động sản cho thuê này vân vân sẽ cần có thời gian nhiều hơn hay là ô tô nhưng mà chị vừa mới phân tích đúng không ạ trong khi đó là những cái nhóm ngành hưởng lợi đặc biệt là thương mại điện tử thì là các các chuyên gia đều như là đồng đồng thuận với nhau vâng. thế thì uh, bây giờ ta sang luôn cái câu uh, trả lời cho cái phần uh, liên quan đến uh, cái uh, thế thì cái định hướng cho nhà đầu tư thời gian tới như nào trong phần này có thể là các uh, chuyên gia có thể bổ sung thêm cái phần uh, câu trả lời thứ hai cho mọi người luôn vâng, xen kẽ trong phần đó trước khi chúng ta đến cái phần giao lưu với uh, với các nhà đầu tư ha rồi thế thì à, mời anh Tuấn dạ. anh sẽ định hướng định hướng đầu tư ấy thì điểm của tôi ấy là chúng ta sẽ không biết được rằng thứ nhất là như anh Tùng nói là chúng ta sẽ không thể biết được đâu là đỉnh đâu là đáy thứ hai nữa là chúng ta cũng không thể biết à, như chị Hiền nói chúng ta không thể biết đâu là mùa hạ đâu là mùa xuân đâu là mùa thu là không biết rằng là khi nào thì giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại vì kể cả COVID chưa bắt đầu quay trở lại nhưng mà giá cổ phiếu đã tăng rồi thì đó nên tôi đề xuất một cái danh mục mà nhà đầu tư nên nên hướng đến đó là bao gồm cả xuân hạ thu đông xuân hạ thu đông tức là gì tức là bao gồm có cả phòng thủ có cả à, tấn công có cả tăng trưởng đó thì ở đây ví dụ như phòng thủ ở đây tôi muốn nói đến tức là nếu như chúng ta nhìn phòng thủ tức là có bắt đầu có cổ tức tức là trong trường hợp mà trong thời gian mà tiền à, chúng ta chờ đợi à, phục hồi thì chúng ta đã bắt đầu có dòng tiền từ cổ tức đi về để hỗ trợ chúng ta một phần thì đó là chúng ta sẽ làm cho cảm giác bớt bị đau hơn nếu như giá cổ phiếu tiếp tục giảm và trong cái đó ở đây các phòng dòng phòng thủ ở đây tôi giới thiệu ấy thì nó cũng đều là dòng tăng trưởng cả nhưng có điều nó tăng trưởng chậm hơn so với cả mức trung bình ở đây ví dụ à, tôi lấy ví dụ như là phòng thủ này là ngành điện chẳng hạn thì chúng ta nhìn thấy là ngành điện là tăng trưởng mỗi năm là phải đến 9% phần trăm ừ. tức là bao giờ cũng tăng cao hơn cái tăng trưởng GDP đó thì có thể năm nay ví dụ GDP chúng ta xuống khoảng 4,8% như dự báo ADB chẳng hạn thì sang năm nó lại bắt đầu lại phục hồi lại thì những cái tăng trưởng tức là nó vẫn luôn luôn tăng trưởng thì nó không bao giờ có chuyện sụt giảm đi ừ. thì đó là ngành điện và thứ hai nữa là cái xu hướng của những cái cái thiết bị mới ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy là tăng trưởng của cái dòng electric vehicle cổ tức là dòng xe điện ấy ừ. là nó tăng tăng rất là booming tại tất cả thị trường và đối với cả thị trường Trung Quốc là chiếm 50% phần trăm cái sản lượng tiêu thụ của xe trên điện bán ra mới thì đó là những cái cái xu hướng yêu cầu cái ngành điện tiếp tục tăng trưởng thì đó là một điểm mà tôi tin rằng là ngành điện tiếp tục ừ, tăng trưởng vừa là phòng thủ nhưng mà vừa cũng là tăng trưởng về cái mặt ừ, vĩ mô tuy vậy thì việc mà doanh nghiệp nào công ty nào được hưởng lợi từ xu thế này thì ta cần phải để bàn thêm thứ hai đó là ngành xăng dầu thì chúng ta nhìn đây là ngành xăng dầu cái cái tiêu thụ xăng dầu của chúng ta rất là thấp so với cả các nước ừ, quanh khu vực thứ hai nữa là sở hữu ô tô của chúng ta cũng thấp nhất khu vực ở đây do cái chúng tôi không có số liệu mà cập nhật gần nhất đây là số liệu của năm 2015 tuy vậy thì ờ, những năm qua tôi tin rằng là cái cái sở hữu ô tô của chúng ta vẫn chưa đến cái mức ờ, mức kỳ vọng đâu ví dụ như tôi rất muốn mong muốn có ô tô vẫn chưa mua được đấy ví dụ đấy thì đấy là một điểm mà tôi tin rằng là vẫn còn rất nhiều ờ, cơ hội cho ngành tăng trưởng cái ngành đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nếu theo BMI dự phóng thì tăng trưởng kép mỗi năm chỉ cần 4,7 4,9% nhưng mà riêng ở Việt Nam mình ví dụ ờ, gần đây nhất là BLX cái tăng trưởng xăng dầu là 5,5% thì đó tôi tin rằng là ngành này vẫn là ngành tăng trưởng mặc dù phòng thủ những vẫn tăng trưởng và không bị ảnh hưởng bởi xu thế mới thứ ba nữa là ngành công nghệ chúng ta nhìn thấy rằng là ngành ICT chi tiêu ngành ICT chỉ giảm duy nhất giảm nhẹ thôi trong cái năm uh, ờ, uh, ờ, chứng lại thôi chứ không phải giảm chứng lại thôi trong cái năm khoảng 2007 2008 nhưng mà nó vẫn tiếp tục bùng minh trong cả một khoảng thời gian ngay sau đó đó đấy thì đấy là một điểm mà tôi nghĩ rằng đây là những ngành mà vừa là phòng thủ nhưng nó lại vừa là ngành tăng trưởng rất là mạnh trong trong thời gian tới thì đó thì tổng kết lại quan điểm của tôi tôi tin tôi mong rằng là tin rằng là cái danh mục của chúng ta là bao gồm cả ngành phòng thủ cả ngành có cơ hội phục hồi trong khủng hoảng đó là một danh mục mà nó đảm bảo cái bền vững cho nhà đầu tư nhất OK. thế còn chị Hiền nếu mà định hướng hành động cho nhà đầu tư ở giai đoạn này hoặc là hậu covid thì ờ, làm gì? chị ờ, nghĩ là nhà đầu tư nên làm gì và nếu mà phải đề xuất một cái danh mục nào đó thì chị sẽ đề cử như này? thì ờ, thường thì em sẽ không đề xuất một cái danh mục cụ thể mà em sẽ à, sẽ khuyến nghị đầu tư như là play thêm một cái investment team là thêm một cái đầu tư thêm một cái chủ đề à. hiện tại thì uh, em cảm thấy là có có ba chủ đề chính chủ đề thứ nhất là các ngành mà sẽ kiểu như là ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh hay là có được hưởng lợi của dịch bệnh thì, thì cái này nó cũng trùng với của anh anh anh Tuấn thì nó sẽ bao gồm là ngành công nghệ rồi các uh, ngành e-commerce rồi kiểu health uh, dịch vụ y tế rồi dược vân vân đấy à, đấy là một cái chủ đề chủ đề thứ hai là chủ đề những ngành mà mình đang có câu chuyện là sau khi mà dịch bệnh qua đi thì sẽ đến câu chuyện là kích thích kinh tế à, kích cầu thì những cái ngành đấy là những cái ngành mà sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi mà các chính sách à, kích thích kinh tế được à, à, được được được đưa ra chẳng hạn như là cái việc mà đẩy mạnh đầu tư công rồi à, à, những à, những cái kích kích an gói an sinh xã hội kích, kích thích kích cầu trực tiếp ấy, thì những cái ngành được hưởng lợi sẽ bao gồm là à, có thể là thực phẩm à, thực phẩm thiết yếu à, vật liệu xây dựng à, xây dựng hạ tầng và cái cái chủ đề thứ ba là chủ đề là đầu tư vào những công ty mà hiện tại là đang có cái lượng cái cái lượng mà tiền mặt à, tức là nhiều tiền mặt uh, nắm nhiều tiền mặt thì những cái công ty mà có nhiều tiền mặt thì tất nhiên là họ sẽ có cho họ một cái sức mà sức bền tốt hơn để mà họ có thể ừ, chống chống tức là họ có thể là à, ừ, chống chọi lại cái sụt giảm về mặt à, sản xuất hay là à, việc ngừng kinh doanh trong một thời gian dài thứ hai nữa là ở nhiều tiền mặt thì họ sẽ có cơ hội thực hiện em đây hoặc là mở rộng sản xuất trong khi là các đối thủ đang trở nên yếu đi thì ờ, thì với cái lượng tiền mặt trong tay họ có thể là là là mua lại hoặc là mở rộng sản xuất và và vẫn tiếp tục duy trì cái việc cổ tức hấp dẫn như anh Tuấn nói <laughs> dạ. thì cái khi mà lướt qua cũng có rất là nhiều cái hiện tại cũng có rất là nhiều cổ phiếu đang niêm yết ở trên sàn có cái lượng tiền mặt trên cổ phiếu nó thậm chí nó lớn hơn cả cái ừ. giá trị của cổ phiếu, cổ phiếu. Ừ. À, anh chị có thể chạy một cái thống kê đơn giản nó sẽ ra và loạt cái doanh nghiệp tuy nhiên là khi mình um, hôm trước em chạy thì cũng đến, đến khoảng là hai chục cổ phiếu ừ. có cái tỷ lệ là tiền mặt lớn hơn cái giá trị vốn hóa tuy nhiên hai trong hai chục đấy thì mình phải lựa chọn ra luôn luôn mình lựa chọn ra được một vài cổ phiếu ít nhất là cơ thể ba được ba cổ phiếu là tốt rồi có một cái vừa có tiền mặt tốt vừa có cái giá có cái giá trị ờ, cái cái định giá tốt và ừ. vừa ừ. cái ngành nghề an toàn ừ. doanh nghiệp các bạn đấy là ừ. ba khá là thú vị ha các cái cách tiếp cận theo uh, investment team hay là chủ đề đầu tư của, của chị Hiền uh, có thể tham khảo các nhà đầu tư có thể tham khảo được rất tốt không ạ rồi thế thì có anh à, anh phục anh có thể bổ sung gì thêm vâng ạ như, à, như anh Tuấn và chị Hiền đã đưa ra rất là cụ thể về cái việc là à, chiến lược đầu tư vào các cổ phiếu như thế nào thì à, tôi cũng xin gọi là góp ý thêm góp thêm một chút đó là cái chiến lược giải ngân đó thì à, đặc biệt đối với những nhà đầu tư chưa được chuyên nghiệp thì cái chiến lược giải ngân này cũng rất quan trọng như anh Tuấn vừa rồi có cảnh báo là nếu có xảy ra cái việc là là là tạo đáy giảm chẳng hạn thì đến lúc nó quay trở lại thì nhà đầu tư không chuyên nghiệp thường rất là khó khăn trong những lúc đó không biết hành động như thế nào ừ. đó ờ, thì um, tôi cũng xin đưa ra cái chiến lược giải ngân uh, ờ, như thế này thì lúc này theo tôi về định giá mặt bằng chung cổ phiếu so với mức trung bình nhiều năm là có thấp hơn 2-30% rồi. À, PB tôi vừa mới update thì PB của thị trường nhìn chung khoảng độ 1.62 lần. Thấp hơn so với mức trung bình đâu khoảng độ 1.8 đến 2.1 lần. À, còn mức PE thì à, tính đến hết hôm nay nó khoảng độ 11.3 lần. Thì nó cũng thấp hơn cái mức trung bình trên toàn thị trường trong nhiều năm qua nó khoảng 15 lần. Thế do đó rằng à, quý vị và các bạn có thể phân bổ tiền ra nhặt dần ví dụ một tuần chúng ta nhặt một ít chẳng hạn một tuần nhặt một ít còn nếu quý vị nào mà có thể gọi là à, vẽ cái biểu đồ ra chẳng hạn đánh giá về mức điểm số điểm số để chúng ta giải ngân cũng được thì việc chúng ta có thể giải ngân trước khoảng 3 40 phần trăm sau đó cứ giảm điểm thêm thì chúng ta giải ngân thêm một chút còn nếu mà không giảm điểm chẳng hạn mà thị trường đi ngang rồi bắt đầu bật phục hồi lên kinh tế rõ ràng hơn mọi thứ rõ ràng hơn thì lúc ấy chúng ta giải ngân nốt cái số còn lại cũng không muộn ừ. và tôi đặc biệt nhấn mạnh đây là cái cơ hội để tích sản dần rất tốt khởi đầu cho một chu kỳ kinh tế mới chẳng hạn thì chúng ta bắt đầu từ cái điểm đó sẽ là điểm tốt nhất đấy là chia sẻ của tôi về uh, giải ngân xin được rất là bài bản ha còn anh Tùng dưới góc nhìn uh... Về chiến lược đầu tư thì Tùng à, chia sẻ mấy chiến lược thứ nhất là chúng ta có thể chọn theo kiểu ngành giống như là anh Tuấn nói đúng không? ngành nào là ngành phòng thủ ngành nào là ngành tăng trưởng ngoài ra thì chúng ta có thể đi theo cái hướng là chọn những công ty high quality tức là công ty chất lượng tốt đúng không chất lượng tốt đây tức là cái tỷ suất sinh lời cao ROE cao đúng không có tiềm năng tăng trưởng có dòng tiền tốt ví dụ ừ, những công ty như kiểu blue chip vốn hóa lớn Vinamilk uh, ờ, Vietcombank, ACB vân vân chẳng hạn, RI chẳng hạn. Uh, ngoài ra thì uh, theo cái chúng ta nhìn sang bên phải ấy, thì chúng ta nếu mà cái khẩu vị rủi ro của chúng ta nhiều hơn thì chúng ta có thể lựa chọn tại vì Tùng có đọc cái nghiên cứu là cái portfolio nào mà hoạt động có tỷ suất sinh lời tốt ở châu khủng hoảng ấy thì uh, những cái cổ phiếu mà có vốn hóa nhỏ ấy, vốn hóa vừa và nhỏ và có tỷ lệ đòn bẩy nhất định nhưng mà cái hoạt động kinh doanh vẫn bền vững dòng tiền của họ vẫn ổn định thì là những cái danh mục đấy là có tỷ suất sinh lời cao hơn so với cả thậm chí là cao hơn so với cả cái những cái chiến lược theo bên tay phải này bên tay trái này ngoài ra cái chiến lược thứ tư ấy, là chúng ta có thể mua cái này nó hơi rủi ro một chút nhưng mà chúng ta có thể mua quyền chọn mua dài hạn thì ờ, đâu đấy nó ở Việt Nam mình ở, ở nước ngoài thì cái đấy nó gọi là lip là 24 tháng cơ nhưng mà Việt Nam mình thì theo tôi biết maximum hiện nay có một số công ty là khoảng 12 tháng thì cái cái quyền chọn này nếu mà chúng ta mua của những cái doanh nghiệp uh, cơ bản tốt mà nó họ có khả năng bật lại nhanh trong khủng hoảng ấy thì thì cái tỷ suất sinh lời của cái chiến lược đầu tư này nó sẽ cao hơn tại vì bản thân nó là có đòn bẩy phía phía trong và với những nhà đầu tư mà có điều kiện có vốn hóa lớn một chút thì ờ, chúng ta có thể tiếp cận theo hướng là preferred stock hay là distressed debt tức là uh, tức là theo kiểu trái phiếu chuyển đổi ấy là thì uh, từng kể lại một câu chuyện là hồi năm 2012 2013 đấy là cái ờ, có một quỹ đầu tư là mua trái phiếu chuyển đổi của German Depp thì hồi đấy là hồi đấy ờ, cũng là thời kỳ khủng hoảng kinh tế mà nhiều doanh nghiệp phải raise thêm vốn thì tôi nhớ quỹ đầu tư đấy họ mua trái phiếu chuyển đổi của German Depp thì nếu mà doanh nghiệp có vấn đề gì thì họ có cái vẫn có cái lượng cổ tức an toàn và nhất định còn nếu mà doanh nghiệp mà phục hồi lại được thì họ sẽ chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu và có một khoản tỷ suất lợi nhuận rất là tốt thì à, Tùng giới thiệu một số chiến lược đầu tư như thế tức là không chỉ theo theo ngành phòng thủ hay là tăng trưởng mà theo vốn hóa nữa vốn hóa cao vốn hóa thấp hoặc là theo cái loại ờ, loại cổ phiếu đó loại ờ, loại loại tài sản mà mình mình đầu tư nữa là lợ à, là lợ là trái phiếu hay là trái phiếu chuyển đổi hay là cổ phiếu Tùng bổ sung thêm một số ý nhé. Ok, cảm ơn Tùng. Như vậy là chúng ta đã trải qua khoảng độ à, gần một tiếng thảo luận của ba nội hàm rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời à, một số câu hỏi của các à, quý nhà đầu tư gửi về cho chương trình ở đây. Đây một câu hỏi của quý nhà đầu tư gửi về này. Các anh chị cho em hỏi nhà đầu tư nên luân chuyển vốn giữa các loại tài sản à, cổ phiếu bất động sản vân vân như thế nào để xin lời hiệu quả trong vòng 5 năm tới. Em xin cảm ơn luân chuyển ờ, loại tài sản như nào cổ phiếu bất động sản như thế nào để sinh lời hiệu quả trong vòng 5 năm tới à, trong cái giai đoạn mà thị trường đang khủng hoảng ấy thì thông thường người ta luôn nói là cash is king ừ. tức là tiền mặt bây giờ nó là vua thế thì trong thời điểm hiện tại thì ờ, chúng ta đều đều đang nhìn thấy rằng là giá tài sản nó giảm rất là mạnh ừ. và cash của chúng ta nếu lúc này mà có cash vào lúc mà bắt đầu giải ngân dần chúng ta sẽ giải ngân dần giải ngân dần kể cả cái phần bất động sản ấy, thì cũng đang có một số thông tin là một số các bất động sản bắt đầu ví dụ những bất động sản ở cái khu mà nó cái hạ tầng của hạ tầng giao thông nó chưa được tốt ấy, ừ. thì rõ ràng là nó đang đã bắt đầu sụt giá rất là mạnh rồi thì đấy ở đây chúng ta đang nhìn thấy là chúng ta phải nhìn vào cái giá trị thực của bất kể một loại tài sản nào ừ. và trước khi trước khi chúng ta thực hiện lệnh mua thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta nhận được gì sau đó đó thì, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có câu trả lời cho đúng cho tất cả nhưng tại thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng là chúng ta ưu tiên tích lũy tiền mặt và bắt đầu dùng tiền mặt đó để mua dần các loại tài sản giá rẻ ừ. đấy là hiện tại thì là mình giữ tiền mặt đúng không dạ. là sẽ chọn lọc để mua tài sản đúng rồi giá rẻ trong thời gian tới vâng. và quan trọng nhất phải hiểu cái tài sản đấy nó sẽ đem lại lợi suất gì cho mình đừng bao giờ nghĩ rằng là mình bán được giá cao hơn và phải nghĩ rằng là mình sẽ thu được gì nếu như mua tài sản này ừ. ok cảm ơn tôi còn ờ, các chuyên gia khác bộ, trả lời gì cho câu hỏi này không các anh chị uh, nhà, nhà tư nên luôn chuyển vốn giữa các loại tài sản như cổ phiếu bất động sản v.v như thế nào để sinh lời hiệu quả trong vòng tới anh Trung kênh bất động sản ở Việt Nam mình thường là nó sẽ phản ứng sau kênh chứng khoán thường là kênh kênh chứng khoán và kênh cổ phiếu thì thường là phản ứng trước với cả các cái thông tin vĩ mô của nền kinh tế cho nên tùng đánh giá là nếu mà trong giai đoạn này uh, chúng ta cân nhắc giữa bất động sản và cổ phiếu thì tôi đánh giá là kênh cổ phiếu thời điểm hiện tại nó hấp dẫn hơn rất là nhiều so với cả bất động sản thì tất nhiên là nó phải tùy vào từng từng ờ, cổ phiếu cụ thể từng bất động sản cụ thể nhưng về mặt bằng chung thì tôi đánh giá là hiện tại kênh cổ phiếu có tỷ suất sinh lời tốt hơn rất là nhiều ừ. và chúng ta nên nhớ một điều là cái bất động sản ấy thì cái tính thanh khoản của nó kém hơn so với cổ phiếu rất là nhiều đặc biệt là trong uh, cái giai đoạn mà nền kinh tế có khủng hoảng có cái sự suy thoái ấy, thì bất động sản cái thanh khoản của nó kém hơn cổ phiếu rất là nhiều tôi thì tôi cũng rất đồng tình quan điểm với anh Tùng đó là chứng khoán nó rất thanh khoản thành ra giá nó giảm rất nhanh ừ. do đó là thường chứng khoán nó cũng tạo đáy trước cái thị trường bất động sản à, một thời gian thường là tính theo đơn vị bằng năm đấy chứ cũng không phải là vài tháng đâu bởi vì uh, chính vì đất là thanh khoản nó không cao thành ra là cái giá nó cũng giảm trên sâu. thì ngay cả ví dụ uh, gần đây chứng khoán của chúng ta đã giảm tới ba bốn mươi phần trăm đúng không so với uh, những mức cao nhưng mà bất động sản thì chúng tôi có khảo sát bất động sản Hải Phòng một điểm nóng trong cái năm 2019 vừa qua ừ. do có VinFast đầu tư và rất nhiều các tập đoàn lớn đầu tư đó thì uh, đâu đó ở Hải Phòng thì cũng bắt đầu dục dịch giảm tuy nhiên cái mức độ giảm thì chưa đến 10% chưa đến 10% và chúng ta quay lại một chút là cái chu kỳ kinh tế với cả các tài sản vận động thì thấy rằng thường là bất động sản ấy chứng khoán thì sẽ có hai giai đoạn tăng Giai đoạn đầu là tăng do giá cổ phiếu giảm sâu dưới mức giá trị rất nhiều và nó bật trở lại giá trị của nó. Đó thì đấy người ta hay gọi là giai đoạn bắt đáy. Giai đoạn thứ hai chứng khoán tăng rất mạnh là giai đoạn gần cuối chu kỳ. Khi mà các cái doanh nghiệp, khi mà xã hội người ta gọi là toàn dụng đấy, các doanh nghiệp có được lợi nhuận cao nhất rồi là những nhà đầu tư cũng tích lũy được tiền tốt nhất từ những cái năm trước ổn định thì chứng khoán lại tăng đến giai đoạn cuối đó nữa đó tức là chứng khoán có hai giai đoạn tăng rất mạnh như thế còn đối với bất động sản thì tôi thường thấy nó tăng thường là một giai đoạn thôi đó là giai đoạn từ giữa chu kỳ kinh tế đến cuối chu kỳ kinh tế đó thì đấy là cái kinh nghiệm của tôi uh, khi mà đã từng đầu tư hai thị trường này trong uh, những năm qua ok cảm ơn nhà bổ sung rất là chất lượng của anh phục ha chuyển qua câu uh, thứ hai cổ phiếu hàng không và dầu khí giảm rất mạnh theo các chuyên gia đã tham gia nhặt dần được chưa về dòng dầu khí thì ừ. tôi ờ, cho rằng hàng không và dầu khí vâng hàng không và dầu khí thì tôi muốn nói dòng dầu khí trước ừ. dòng dầu khí thì ờ, chúng ta nhận thấy rằng là cái dầu đá phiến của mỹ ấy, nó đang thay đổi rất nhiều cái bức tranh cái nền công nghiệp ờ, dầu khí nói chung của toàn nền kinh tế ví dụ như nếu như các nước mà đang sống nhờ dầu khí là gồm có nga và các nước ả rập thì bây giờ ở Mỹ nó là một đất nước sáng tạo mà đất nước sáng tạo thì cái dầu khí của họ xuất khẩu nó chỉ là một trong những cái mặt hàng khác của họ thôi chính vì vậy mà trong cái đó cái mảng dầu khí của Mỹ lại tăng trưởng rất là mà rất là nhanh và mạnh chính vì thế cái việc mà các công ty của Mỹ nó của công ty tư nhân và họ đang gọi là nó gọi là làm cho ngành phá vỡ cấu trúc của ngành đấy đi đấy đấy là một điểm tôi nghĩ rằng về dài hạn là rõ ràng ngành dầu khí sẽ bị giảm đi tôi có đọc một cái báo cáo của UBS ngày xưa nói về ngành dầu khí thì họ tin rằng cái mức giá cùng lắm là lên được khoảng 6 70 đô trong vòng 10 năm tới và sau đó là sẽ sideways down tức là bởi vì cái ngành đấy nó đang bị phân mảnh ra quá và sau này nếu như mà Mỹ mà xuất khẩu cái công nghệ dầu đá phiến sang các nước nước khác bởi vì công nghệ hiện tại đang chỉ có Mỹ làm ừ. mà công nghệ đấy mà nếu họ xuất khẩu sang các nước khác thì tự nhiên ngành đất nước cả thế giới này thành thế giới thừa dầu cái đó và tôi nghĩ rằng là với việc mà cái chi phí mà sản xuất dầu Việt Nam đâu đó khoảng 40 50 đô ấy thì tôi nghĩ rằng là về dài hạn thì những cái ngành mà thuộc dạng khai thác của đầu ngành đầu đầu nguồn của Việt Nam ấy nó sẽ là hơi hơi kém nên tôi thiên về hướng là không nên mua ngành dầu khí bởi vì cái bức tranh dài hạn hơn của nó của của ngành là là kém rồi về ngành hàng không thì đấy như tôi vừa trình bày trong cái bản slide thì tôi tin rằng là ngành hàng không cái cái nhu cầu cho cái đất nước chúng ta về khách quốc tế này về cái tỷ lệ giờ bay trên đầu người cũng còn thấp này ừ. thì tựa như đấy tôi nghĩ trong dài hạn thì ngành hàng không vẫn rất là ok tuy vậy thì do cái tác động tâm lý của covid thì tôi tin ờ, thì cái việc mà phục hồi của nó có thể là đến từ 2021 chứ nó sẽ không không đến ngay sau ờ, sau đỉnh dịch tức ví dụ dịch mà được kiềm chế tháng 6 thì có khi nó phải đến khoảng 6 tháng sau một năm sau thì bắt đầu cái cái cái người ta quay lại thói quen của ngành hàng không thì đấy là ừ. tôi nghĩ rằng ngành hàng không nó sẽ bị độ trễ khoảng 6 tháng một năm và ngành dầu khí tôi nghĩ rằng là không nên đầu tư về bài học rồi tiếp à, chị Duyên có muốn bổ sung gì thêm không? Ra là về giá dầu ấy thì à, mình cũng đồng quan điểm với Tuấn là giá dầu trong tương lai nó sẽ có nói chung là nó khó quay trở lại cái mức cao như là như là giai đoạn là 2018 2017 2018 cũng được à, tuy nhiên là khi mà đầu tư vào giá dầu thì mình nên chú ý lên vì cái chuỗi giá trị của ngành dầu khí Việt Nam thì nó chia ra làm thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn thì mỗi cái doanh nghiệp như thế nó sẽ có một cái sự tác động riêng chẳng hạn như là ừ, những cái doanh nghiệp thượng nguồn và trung nguồn là luôn luôn những doanh nghiệp mà chịu tác động nhiều nhất bởi giá dầu cho nên là các các anh chị thì nhìn thấy là giá dầu mà tăng thì là gas PVD tự nhiên ngày hôm sau lại tăng trần hôm dạ, hôm giảm khi giá dầu giảm thì hôm sau lại lại lại lại giảm sàn đấy là nó cái độ mà dao động nó rất là lớn à, thì thì cũng rất là khó để mà nhà đầu tư mà xác định mà đầu tư lâu dài tuy nhiên là ngược lại thì ngược lại thì các doanh nghiệp ở, ờ, mà ở về phía hạ nguồn chẳng hạn như là các sản à, à, các doanh doanh nghiệp điện khí chẳng hạn hoặc là các doanh nghiệp à, vận chuyển à, dầu khí hoặc là các doanh nghiệp à, phân bón đạm khí điện đạm à, thì nó lại chịu tác động ít hơn mà thậm chí là nó được hướng lợi à, thì mình khi mà thực ra thì trong những trong cái trong trong nguy cơ trong nguy hiểm của cái cơ cho nên là ừ, cũng có đâu đó mình cũng có thể nhặt ra được một vài cổ phiếu trong ngành dầu khí còn nói về ngành hàng không thì ừ, mình nghĩ là ngành hàng không nó sẽ phục hồi nó sẽ phục hồi nhanh à, nhưng mà vấn chỗ là cái cái giá hiện nay nó đã đủ hấp dẫn để mình mua vào hay chưa ừ. vì có những cái trong hiện tại thì mình có uh, à, HVN này có Vietjet Air này Ờ, à, có một số ngành à, từ hàng không thuộc về mặt uh, ờ, kiểu về dịch vụ như là SCS hay là Ataseco chẳng hạn thì cái mức độ mà giảm giá của nó khác nhau thì mọi người phải nhìn xem là hiện nay cái mức giá hiện tại nó đã những cái rủi ro đó là phản ánh vào hết chưa ừ. hay là nó chỉ nó nó vẫn chưa phản ánh hết à, cho nên là nói về cả ngành thì rất là khó vì nói về từng cổ phiếu thì nó rất là ừ. nó, nó ừ. dễ cho nên hồi nãy trong cái câu hỏi mà mình đặt ra cho các bạn list nếu mọi người tin ý sẽ để ý mình vừa là ngành nhưng mà là, là nhóm cổ phiếu ý mình hàm chứa đây là kết hợp cả hai là yếu tố cơ bản và yếu tố giá của nó nữa đây là cái lưu ý của, chị Hiền cho nhà đầu tư là rất quan trọng ta phải lưu ý à, tiếp câu hỏi nữa là theo các diễn giả thì à, những nhóm ngành nghề nào sẽ phục hồi nhanh nhất ngành nghề nào phục hồi bền vững nhất phục hồi nhanh và phục hồi bền vững nha <laughs> nãy mình mình discuss rồi à, đấy, ừ. trả lời chưa trả lời trả lời ê mình lại mình có cái bảng cho để lại cái à, bảng à, bảng của ừ, ừ, đúng rồi cái bảng mà mà mà cái bảng của của, của bên em mới chứ của cái nhóm thành là không không bạn của chị không liên quan nó cái chị nhớ lúc nãy có một cái bảng mà đây à, là của Tuấn ấy là những cái cái nhóm ngành mà sẽ phục hồi sau Covid đấy đúng không đúng rồi các anh à, đây Ừ. à tôi vâng đấy bánh lẻ rồi ờ, những ăn đây à, này tôi biết là bài bánh dạ. lẻ này không không là chính đúng không nhưng mà tùy theo cái cái, đúng cái time horizon khác nhau như thế nào đúng, đúng không? À, trong những cái buổi như này thường mình ít comment cổ phiếu cụ thể nhưng mà tuy nhiên vâng. có một câu uh, hỏi về cổ phiếu cụ thể thì không biết các bạn analyst có sẵn sàng trả lời không nhé các chuyên gia đánh giá như thế nào cổ phiếu RE và FPT cho đầu tư dài hạn ờ, RE thì uh, quan điểm bên uh, quan điểm của của tôi thì à, RE là một công ty nó thiên về holding và hiện tại nếu như định giá công ty này thì PB đâu đó khoảng 0,8 à, lần đúng không ạ 0,8 lần hay 0,9 lần đấy không phải chưa đến 0,9 đâu thì đó thì chúng ta sẵn sàng mua một cái ví trong đó có một triệu mà chúng ta bỏ ra có khoảng 800 rưỡi 850 nghìn chúng ta đã được rẻ hơn khoảng 10 à, phần trăm rồi và trong đó cái ví đấy mỗi năm lại tăng trưởng lên khoảng 15 tức là một triệu tháng năm nó lại thành một ừ, triệu 150 nghìn ví dụ đấy thì tôi nghĩ rằng là nếu như kỳ vọng chúng ta ở mức khoảng chắc là có đâu khoảng 11 đến 10, 15 phần trăm thì hoàn toàn có thể mua được công ty này đó là về dài hạn còn ờ, FPT thì ờ, câu chuyện nó là câu chuyện về à, cái chi tiêu ICT như tôi có trình bày ở kia thì chúng ta sẽ thấy rằng tăng trưởng ICT tiêu thụ ICT của toàn nền thế giới ừ. đang ở mức rất là cao và theo uh, theo số liệu của IDC là cái tăng trưởng của chuyển đổi số đâu đó khoảng 9% thì đấy thì chúng ta đã nhìn thấy rằng là cái quy mô của ngành này là quy mô nó tăng trưởng rất là mạnh và và cái thị phần của FPT coi như là cũng nằm bé tí tí ở trên trên bản đồ ấy tức là FPT sẽ được hưởng từ hai cái một là quy mô tốt thứ hai đó là cái tăng trưởng thị phần thì đấy là hai điểm mà tôi tin rằng là hai cổ phiếu này đều rất đầu tư rất đáng để đầu tư trong dài hạn rồi cảm ơn anh Tuấn. Như vậy là nãy giờ mình cũng đã trải qua hơn một tiếng một ờ, cái buổi thảo luận ngày hôm nay rồi. Thì, tôi ờ, xin phép được ờ, tóm tắt lại để chúng ta kết thúc cái buổi thảo luận của Insight số 04 đúng không? Chúng ta câu hỏi một là cập nhật tình hình điểm nhấn chính trong tuần vừa qua thì Covid hiện tại vẫn khá là phức tạp ở Mỹ đúng không? Nhưng tuy nhiên là khi mà đưa vào các cái dự báo cụ thể các cái số liệu mà chúng ta quan sát một cách khách quan thì có vẻ như là là nước Mỹ uh, đang là tâm điểm của dịch thì đang bắt đầu tiệm cận cái vùng đỉnh của dịch rồi nhưng mà mọi nhà đầu tư cần phân biệt là từ cái đỉnh đó đến lúc mà thời gian khắc phục có vaccine hay như nào đó phía sau thì chúng ta lại phải tiếp tục cần có thêm thời gian để theo dõi tiếp à, thứ hai là trong cái nhóm chủ đề chính về nhóm ngành cổ phiếu nào sẽ outperform underperform trong giai đoạn hậu covid cùng với đó là định hướng của nhà đầu tư như nào thế thì uh, các chuyên gia có cái đề xuất là thứ nhất là về chọn cái uh, cái nhóm ngành nhóm cổ phiếu ấy, thì là, là như quan điểm của anh Tuấn là nên kết hợp giữa các cái nhóm phòng thủ đúng không ạ để cho nó có cái sự bền vững trong danh mục và cộng với những cái nhóm ngành mà nó có một cái đặc tính là thường sâu cái cuộc khủng hoảng là nó bật lên rất là mạnh để cho cái danh mục chúng ta có thể tận dụng được cơ hội của cả hai đúng không? giữ được ổn định có dòng tiền ở giai đoạn này và đồng thời là hậu covid thì lại hậu khủng hoảng thì lại tận dụng được cơ hội rất tốt còn cái cách tiếp cận à, có một cách tiếp cận khá là hay của chị Hiền là đầu tư theo các cái nhóm chủ đề khác nhau ta gọi là investment team đúng không ạ thứ nhất là cái nhóm mà ít bị ảnh hưởng thì cái đó cũng khá trùng với anh Tuấn thứ hai là những cái nhóm ngành mà khi qua đi thì được kích thích kinh tế này rất là nhiều ví dụ điển hình như đầu tư công đi kèm theo đó là ngành xây dựng vật liệu xây dựng đúng không? nhóm ngành thực phẩm này không vân và một investment team cũng khá là thú vị là đầu tư vào những công ty mà có tiền bạc à, nhiều đúng không ạ à, còn về cái chiến lược giải ngân chiến lược đầu tư thì anh anh anh phục có cái đề xuất đã là hiện tại theo đánh giá của anh là mặt bằng cổ phiếu cũng đã tương đối rẻ rồi đúng không ạ thì chúng ta nên mạnh dạng không cần phải cố đón đáy đỉnh gì cả mà chúng ta rải đều thì chúng ta à, nhặt dần và phân bổ dần đúng không ạ ý là à, như vậy và anh Tùng cũng có bổ sung thêm một số cái chiến lược à, ngoài cái công cụ cổ phiếu là bình thường anh còn có gợi ý thêm một số cái chiến lược à, kết hợp khác nữa thì có thể là phái sinh hay là những công cụ như là à, công tơ bond này kiểu vân đấy thì tôi à, thay mặt cho ban hôm nay hy vọng rằng là trong hơn một tiếng đã mang lại cho các nhà đầu tư một cái góc nhìn và cập nhật tình hình cũng như là các cái định hướng trong giai đoạn này và cũng như xuyên suốt trong tất cả các cái lần mà đi insight từ số 01 đến giờ thì uh, cái kênh này là chúng ta chuyên vào phân tích chuyên sâu về ảnh hưởng của thị trường đến các kênh tài sản và uh, chúng ta luôn luôn có cái sự lựa chọn về tích sản chính là các cái sản phẩm mà bên VN, à, VN Direct chúng tôi uh, cụ thể là nhóm à, dịch vụ quản lý tài sản đang giới thiệu ra ví dụ như là uh, nhóm tích sản hưu trí sắp tới đây là sẽ có các cái nhóm về đi wow để tích sản này kia vân vân thì đây hoàn toàn là một cái chiến lược mà chúng ta có thể uh, sử dụng cho cái giai đoạn này để mà chúng ta đỡ phải đau đầu về cái chuyện là đoán định hay đấy lúc này đúng không ạ chúng ta không biết ngày mai nó sẽ như nào tốt nhất chúng ta cứ chọn những dịch vụ mà nó hướng đến đầu tư lâu dài thì uh, rất là mong uh, sẽ được có cơ hội phục vụ các quý nhà đầu tư trong thời gian tới uh, xin cảm ơn các uh, chuyên gia dành thời gian chiều hôm nay chia sẻ rất là nhiệt tình với các nhà đầu tư xin hẹn sẽ gặp lại vào chiều thứ hai tuần sau